Hello everyone, welcome to my channel. Let's go. Zombie Pistolimi. 会。 quá là nguy hiểm luôn ui cái này ngô rồi còn một con thôi ô oh. Чому ні? nhìn bản này nó đẹp quá ảo quá Solo. Ah, what? tỏi dụng cái răng luôn Fight! Ừ. mạnh quá Ui gần thắng ui rồi sao ruột 讨论。